Chào mừng ờ, quý vị và các bạn đến với kênh video của chúng tôi Thì hôm nay ờ, chúng tôi xin ờ, giới thiệu đến quý vị các bạn máy cưa xích hút Husqvarna 365 Máy sản xuất ở Thụy Điện, hàng chính hãng Thì đây là tổng thể bên ngoài của máy Thì kèm theo máy thì gồm có một cái lam xích 80, 80 phân Đây, đây là vỏ hộp của máy đây Lam trượt 80 Đây là số series của cái lam này Đấy. Lam xích thì được uh, sản xuất ở Canada Đấy. Đấy. Một cái uh, vỏ đựng lam bằng nhựa như thế này có chữ Husqvarna ở đây Đấy. Còn đây là vỏ thùng của máy Đây bên ngoài có chữ ờ, uh, Husqvarna đây Biểu tượng của Husqvarna Bên này thì có tem nhập khẩu của nhà phân phối ở đây và ở đây thì có cái số ờ, model này 365 này product number là số của sản phẩm này và series number là số series đây đấy thông tin rất là nhiều mặt bên này của máy thì đây thì có biểu tượng Husqvarna đây trên sâu máy cưa 365 đây là số series đây còn đây là số series và số ờ, sản phẩm ở đây Đấy, sản xuất ở Thụy Điển Made in Sweden Thì đấy là bên ngoài của máy Sau đây tôi sẽ tiến hành ờ, mở hộp cho quý vị cùng xem Kèm theo máy thì gồm có cái ờ, Cái này là cái ờ, xích của nó này ờ, Xích của Husqvarna chính hãng 46 mắt đây xích của nó đây còn đây là máy Đấy, phụ kiện kèm theo máy thì gồm còn có cả quyển sách hướng dẫn sử dụng này cũng như ghi thông số của máy và có đây là túi phụ kiện tháo mở máy đây cái túi phụ kiện nó cũng có cả cái thông số của có ghi cả mã số ở đây đấy, rất là cẩn thận được đóng gói đây. và đây là nhân vật chính con máy à, của chúng ta Husqvarna 365 đây đem một sản phẩm Husqvarna Special đặc biệt 365 máy à, có màu à, cam đỏ cam bóng rất là đẹp đây vâng, tay cầm cắt côn đây là phần trước ống xào của máy công tắc đóng mở đây là phần le gió đây. thì uh, đây là biểu tượng của có Husqvarna biểu tượng Husqvarna chính hãng ở đây Đây vì ờ, với riêng ờ, phần ờ, máy Husqvarna chính hãng thì đây quý vị có thể nhìn thấy được cái phần dây giật của nó này. Các chi tiết được làm rất là chắc chắn. Ở cái phần ốp của nó, ốp giật. Nhìn rất là đẹp. Đây, màu sơn rất là bóng. Ở đây có một cái biểu tượng như luồng gió đi vào cái phần tay cầm của nó này rất là chắc chắn Đấy. ở mặt trước ở đây thì à, ừ. chỗ cái đóng à, cắt côn này thì ở dưới này có cái à, đây có chữ made in Sweden đây và có số của nó số series của nó một bên này là biểu tượng của hút đấy ở mặt trước của máy đây thì còn có ờ, thông số ở đây có số ở đây số hiệu ở đây và trên này và trên này nó cũng có cái ờ, dòng số ở đây đấy đây là cái phần à, để à, lắp lam vào đây lam xích vào đây thì à, với cái tấm ốp nhựa này nó có một cái đen bằng cao su ở đằng sau này rất là mềm này và trong cái tấm ốp ấy thì có chữ này đây có chữ đây made in Sweden này đấy biểu tượng của hút Hoana đây hàng chính hãng rất là dày rất là chắc chắn ở bên trong của máy thì ở đây ở cái chỗ bắt côn của nó đây có số hiệu có số hiệu ở đây có dòng chữ Sweden ở đây này thủy điện ở đây đấy sản xuất năm 2018 model năm 2018 rất là chắc chắn ở ngay chỗ cái tấm này thì nó cũng có cả cái số seri ở đây luôn đấy <clears throat> còn ờ, đây là cái phần ốp gió của máy chỗ lọc gió chúng ta sẽ tháo hai cái ờ, ở bên này và chúng ta sẽ tháo được cái tấm này ra đây là cái phần ờ, lọc gió của máy này đây nhìn cái phần buri đây là buri của máy Đấy, nhìn rất là đẹp Buri của máy là buri của NC, NGK Đấy, của hãng rất là nổi tiếng Đây là cái phần lọc gió của máy Đây Lọc gió của máy đây là cái chế của máy này chế của máy thì là chế của hãng Wabro đây quý các bạn thể nhìn thấy này hãng Wabro lê gió Đấy. cái phần lê gió này thì nó cũng có hai cái phần rãnh hai bên này và riêng với máy Trung Quốc thì nó sẽ làm liền còn với máy hút cabana thì nó sẽ có hai rãnh hai bên đây có chú có gì chỉ con ốc này con ốc nó có cắt rãnh ngang và ở giữa ở trong ấy thì nó có lục lăng năm cạnh ở phần bên dưới của máy đây đây cũng có số đây và đây có tem ghi ờ, nhãn máy ở đây đây có một biểu tượng ờ, tăng giảm làm ờ, xích đây

còn đây là cái lam của máy kèm theo máy thì ờ, là lam trượt 80 phân 80 tấc đây làm của vana 80 Đấy, cuối các bạn ờ, lúc có kiểm tra lam chính hãng hay không thì lam chính hãng thì nó sẽ có một cái rãnh cắt ở đây đây mà quý vị các bạn lúc kiểm tra để ý nó có một cái rãnh cắt ở đây đấy thì nó là hàng chính hãng nhé còn ờ, hàng, hàng Trung Quốc hay là hàng đều thì nó sẽ không có cái rãnh này chỉ một chi tiết nhỏ thôi nhưng mà hàng đều nó không làm được như thế làm trượt tám 80 phân máy rất là đẹp Đây, lắp vào chúng ta chỉ cần đóng vào xong <laughs> đang ấy, ờ, đang nhà ấy, đang trong công ty anh à vào cầm viên tỉnh đang đây vâng vâng vâng ở đây ờ, có một cái đấy. vừa mới xuống xong bây giờ chiều lắp chiều lắp ờ, hai con ốc đây bạn vâng tối trên tủ lắp đêm mai ở chỗ này là để ờ, tăng điều chỉnh trùng của xích Đấy, căng lên hoặc là trùng xuống Đấy, rất là bóng loáng chỗ nắp xăng này nắp xăng cũng làm rất là chi tiết rất là tốt này ở đây có một cái ờ, ký hiệu của bình xăng ở đây máy thì ờ, sử dụng ờ, xăng pha nhớt tỷ lệ 125 lít nhớt pha với 25 lít xăng thì quý và các bạn có nhu cầu mua máy cưa